vậy là ta đã xa nhau thật xa từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường Ngày chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì ai anh đau bởi vì ai rồi trao hết bao yêu thương xót lại trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì ai dại khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chót say anh bao đời control